百驹似过。 chúng con tri ân người chúng con tri ân người chúng con xin lâu anh đại lễ tri ân người